Hello, hello, hello, hello Xin chào tất em Chào mừng tất em đã quay trở lại với kênh tút mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay Mình tiếp tục chơi trải nghiệm kiếm tiền trên game bài đổi thưởng uy tín nhất hiện nay Nhiều lượt tải xuống nhất và nhiều người chơi nhất hiện nay em nhá đó, đường link tải game thì vẫn như thường lệ để mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở đó nhá. Anh em nhớ tải game còn link của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em. Và trong video này mình tiếp tục chơi là chơi con game là nhiều người chơi nhất hiện nay em ơi Đó Hiện tại mình đang có số vốn được 12 M4 đúng không? Thì mình sẽ cố gắng kiếm cho em 1 đến 2 M rồi tặng thưởng cho em trong nhóm Telegram Mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghi ở ờ, phần bình luận nhá Ok ván vừa xong là về gì đây em nhỉ Xem là xem lịch sử nào anh em ạ Đây là cách chơi Biến động số dừa Ừ, mạng cũng hơi lag một chút đây em ơi rồi mình sẽ đánh 5 lít nha rồi ván này mình sẽ chờ này mình chờ chờ đấy ván vừa xong về bên phải ván này về bên trái đây cầu vẫn là một một một, ok ván này mình sẽ đánh mình bên phải nhá em nhớ lưu ý nhá là phải chia nhỏ số 4 của chúng ta ra ra một phần mười anh em là chơi anh em là xem video của mình nhiều anh em thừa biết cái đấy rồi mình nói rất nhiều đúng không anh em ok rồi về gì em ơi riêng game này thì mở thưởng cực kỳ nhanh rồi em ạ ôi lại về bên trái à hay nhở cầu đang là một một một sao lại bệt nữa đồ à không sao cả rồi ván được xong chiến thắng đúng không sẽ gấp thêm gấp đôi lên ờ sao này mình sẽ xem nhá rồi mình sẽ đánh bên trái này 1 m 1 cộng thêm phí 5% đấy anh em ạ trừ lên 55 nghìn thì chúng ta sẽ đánh gấp thêm cấp đồ lên sẽ dễ thắng hơn nha rồi mới là mới là mới là về gì đây mở 123 mở 9 đấy, ngon ăn luôn bên trái anh em thấy chưa cộng luôn cho em 1 m kìa đó 12 14 đã lãi cho anh em là 5 lít rồi đúng không anh em rồi xem bán này nào bán này thì mình sẽ đánh bên phải 5 lít anh em nhá quay trở lại mốc đầu tiên anh em nhớ nhé là thua chưa thắng thì chúng ta mới gấp thép gấp đôi lên còn nếu mà thắng chúng ta lại quay trở lại mốc đầu tiên mốc đầu tiên chúng ta đánh đó mốc mà một chia 10 đấy chia nhỏ số 4 của cho anh em lên đấy chia 10 hoặc chia 5 gì đó chưa lại ăn luôn ăn luôn nhỉ cộng 475k nhỉ trừ phí 5 trăm 25 nghìn ok chưa ăn luôn cho em đã một bờ rồi kiếm tiền dễ dàng không anh em và anh em nhớ lưu ý nhá là anh em lạc tiền ấy thì em quan sát góc phải giữa cô này nhấn vào nạc này à, đây sẽ có thể là lạc tiền trực tuyến ngân hàng hay là thẻ cào rồi có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn anh em nhé anh em nhớ lưu ý nhé là phải nạp trên 1 triệu thì chúng ta sẽ nhận được các chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn từ cái bàn này nhá nhớ lưu ý là nạp trên 1 triệu chứ nạp dưới 1 triệu thì sẽ không được nhận đâu anh em ạ ok để chúng ta có thể là kiếm tiền nhanh hơn kiếm tiền nhiều hơn đúng không anh em rồi mình sẽ tiếp tục chơi anh em nhá ờ, bán vừa xong là cầu là 311 là về bên trái đúng không ván này thì mình sẽ đánh bên phải đó 5 lít vì hai hai ván trước mình thắng rồi đúng không anh em 321 là mở mở mở là xem về gì anh em ơi anh em ơi em ơi hai ăn luôn ăn luôn tiếp anh em ơi ba ván thắng liên tiếp hôm nay hên thế nhở hôm nay may mắn quá nhỉ anh em ơi chưa thua ván nào luôn sướng không ok rồi nếu mà ván này ván này thì mình sẽ tạm dừng chơi anh em nhé đó và mình chia sẻ với anh em nhé là game là sao không bắt chúng ta ván nào phải đánh anh em ạ ván nào mà anh em cảm giác là khó thắng tức là 50 50 ấy thì em sẽ tạm dừng chơi giống như ván này của mình anh em nhá ok về gì là đó lại về bên phải nếu mình đánh có khi mình đánh bên trái em ạ vì tin rằng nó cầu sẽ là một một một nó lại một một một tiếp ấy. ok ván này thì mình sẽ đánh bên ủa đánh bên trái này anh em ơi 5 lít cứ thắng thì em cứ đánh đúng số tiền như thế cho mình em nhớ nhé là làm hay chơi chơi hay làm là anh em phải có kỷ luật kỷ luật kỷ luật mới tạo nên sức mạnh mà chứ đừng bao giờ kiểu hưng phấn lên mình thích đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu nhá đó đánh kiểu đấy thì em dễ dễ là xa bờ rất dễ là ra đảo này anh em ạ lại ăn tiếp cho anh em này bốn bàn thắng liên tiếp rồi đúng không em hôm nay hên thế nhỉ không phải hên đâu anh em ơi chiến lược chiến thuật đó anh em ạ đấy mình đánh rất nhiều rồi mình mới đúc kết rút ra kinh nghiệm như này được anh em ạ ok rồi ván này thì tiếp tục bên bên trái em ạ cầu đang là 121 này Đấy, bên trái là 46% thôi nên mình tin rằng bên trái nó sẽ thường thường là về nhiều hơn ừ. theo cái linh cảm giác quan thứ sáu của mình nhưng nó lại về bên phải em ơi Đấy, <laughs> ván ván à, chưa thắng đầu tiên <laughs> rồi đánh nốt vài ván nữa anh em nhé xem nào rồi trái ngoài ra chia sẻ thêm với anh em nhé mình có để đường link ờ, nhóm telegram ấy để em có thể giao lưu trao đổi như người chị khác giao lưu trao đổi như người chị khác cũng như là admin hỗ trợ là kéo cho anh em dù số vốn nhỏ hay số vốn lớn anh em nhé kéo hoàn toàn miễn phí luôn đấy ăn tiếp cho anh em này ăn tiếp cho anh em 475k ok ván vừa ván xong vừa ván vừa xong là lẽ chưa thắng mình cấp thêm con đô lên xin lỗi anh em nhé đó mình hơi quên cuối quay trở lại với câu chuyện là nhóm telegram này thì em nhé tham gia nhóm telegram để admin ờ, kéo cho anh em miễn phí luôn cũng như là mình có bất kỳ chương trình ưu đãi khuyến mãi nào thì mình cũng sẽ đều là thông báo ở trong nhóm Telegram để em có thể là để em có thể là sao em có thể là biết sớm nhất luôn nha thì bình thường dụ như có những cái chương trình mình chỉ là là sao mình chỉ là uh, tổ chức trong vòng một ngày thôi hoặc là vài tiếng thôi thì em có thể là biết luôn anh em nhé rồi ok rồi chơi lốt uh, ờ, một hai ván nữa cho anh em anh nhỏ cầu đang là 111 đúng không? Rồi, làm đi. Bán trước thắng rồi. Ngoài ra anh em nhớ đăng ký kênh tút bật nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất về các mẹo thủ thuật nhá. Để em có thể kiếm tiền nhanh hơn, kiếm tiền nhiều hơn và kiếm tiền luôn lên anh em nhá. Ờ và lại chưa thắng này. Rồi, chơi lốt bán cuối nha anh em nhá. Đó, nốt bán cuối này. Nhiều lúc ăn non này anh em ạ. Số vốn là 12 12m đúng không? 12,4m, lãi em um, 1m rưỡi rồi nốt ván cuối của bên này ván trước ván vừa xong chưa thắng luôn thì gấp thép gấp đôi 1 m một, ok rồi rồi rồi ba hai một mở mở mở umbala mở mở nào ui giời ván cuối hay thế nhở rồi không sao sao tôi không ngang mối nhá mình bảo ván cuối là ván cuối chơi hay làm đều phải quy kỷ luật anh em nhé ván cuối ngày mai chơi tiếp được chưa rồi mình uh, chia sẻ tóm tắt lại anh em nhé là nhớ tải game qua link của mình mình để dưới phần mô tả nội dung của video này um, uh, sẽ có hai đường link một đường link là tải trên điện thoại android một đường link là tải trên điện thoại ios của iphone nữa, và một đường link là anh em có thể là chơi trên web trên web thì anh em cứ là tải qua cứ tải qua game qua tải qua đường link là trên điện thoại ios nhé. rồi tiếp theo thứ hai là anh em nhớ tham gia vào nhóm telegram telegram để em có thể là giao lưu trao đổi những gì khác cũng như được admin hỗ trợ kéo cho anh em kéo dù số vốn nhỏ số lớn kéo hoàn toàn miễn phí luôn nhanh anh em nha và nhớ là nạp tiền trên một triệu để chúng ta đi kéo thì chúng ta kiếm nhiều tiền hơn kiếm nhanh hơn anh em ạ và cuối cùng nhá em nhớ đăng ký kênh youtube bật nút chuông thông báo để nhận video mới nhất từ mình với các mẹ thủ thuật để em có thể kiếm tiền nhanh hơn kiếm tiền nhiều hơn kiếm tiền luôn em nhé vì mẹ thủ thuật ấy thường sẽ bị phích luôn luôn anh em nên em phải áp dụng luôn để em có thể là kiếm tiền luôn anh em nhé đó còn bây giờ em lại tặng em trong video tiếp theo của mình trên kênh bye bye xin chào tất cả anh em yeah